Ok xin chào tất cả anh em đang trở lại với kênh Như Khải em ơi Ở video này thì Khải sẽ mua một áo năm độc của ghẹn áo vừa mở ra Áo khá là đẹp phục hồi 50 mắt pin Làm cho hiện âm chạm đau 9x 3 cấp Thủ lý 28 thì dân chống 36 Nói chung là trong bang thì đợi giá từ từ từ xài thôi em. Cho đợt áo này là bán nó ngồi cũng khá là đẹp anh em à Đó thì nói chung là ghẹ đỡ lại à, ghẹ mở 12 kim trải nghiệm một rương 10 kim và chìa khó 2 kim mới đã trải nghiệm thì được áo năm độc thì uh, Khải cũng ngỡ ý lấy lại luôn cho anh cuốn luôn tại vì anh cuốn ít hôm nữa anh em sẽ biết được sẽ có một hạng năm độc nô một ờ, năm độc cực kỳ vip anh sẽ gì ban nha năm và hiện tại bây giờ thì chúng ta cần chờ đợi ít hôm anh sẽ về ban chơi đó là anh uh, cuốn tại vì uh, hôm trước anh cũng gửi uh, tiền chuẩn bị chuẩn bị đồ dặn đó nên là có đồ vip là cứ mua thôi hôm trước thì mua một áo 6 kim rồi lần này tiếp tục mua thêm áo 12 kim nữa là tính ra là mua nó cái áo không là hết 18 kim nữa nè hai áo là còn một áo này nữa này đánh hai áo lận đây này áo đó vừa giao dịch còn một áo này đó chung áo này sáu kim sáu bảy kim nó không nhớ mà nhưng là sáu kim đó giờ mua áo này thấy qua đó. quá đẹp ok chưa anh em động nha anh quá chắc luôn quá chắc luôn rồi anh em xem video thì đừng quên cho một like chia sẻ em ơi ít hôm nữa sẽ xuất hiện một năm động uh, ờ, vip cho anh em xem ở băng áo nha anh em đó rồi quá đẹp luôn em áo quá đẹp mắt phục hồi nghìn ba cấp phòng thủ mắt phòng thủ hai cấp nữa đẹp nói chung áo này không còn chơi này không còn chơi chỗ nào nữa được chống ba xấu ok này à, ờ, anh Tùng đâu giao dịch cho anh Tùng ơi anh Tùng đâu ta anh Tùng lấy 10 kim tiếng nhận thế anh mới bổ đánh lôi lên thì nát ra anh nha đây anh em ơi à. nãy ban được ít đồ luôn nè anh em ơi đợt dạ. đấu giá phát tuần 1 luôn nè đâu phát giá đợt đâu giá phát tuần 1 luôn nè anh em ơi ờ... vũ đệ này mày mày mày, mày tống kim im lìm đấy à không gọi anh em vào à? một thí tinh 300 cá nhân cây điểm không một thí tinh 300 cá nhân ui rồi đồng thế giờ cá nhân sao mà chia ta anh Tùng anh nói dạ, không à? ta Vậy giờ anh có lấy không? Anh không lấy ra thằng ấy lấy. Vậy giờ anh có lấy không? Không lấy thì giao dịch cho Lâm Thiết Nhạn thôi Giờ 10 kim mà em đâu có đâu mà giá sắp lắm anh Thôi chị em có 30 viên em lượm giùm Lâm Thiết Nhạn rồi ừ giờ anh bảo mắc quá em em đâu có đâu mà mắc em đâu có bán đâu mắc em lấy giùm anh em thôi có em lấy giùm còn không thì thôi em đâu có đâu đúng rồi với khải là thánh viên bên ờ, ad ad ừ với khải đâu có sẵn đâu mà bán còn bán gì có anh em dương này nếu còn em này thì có đâu mà bán ok làm tiếng nhạc duyệt làm tiếng nhạc ơi ờ đây để làm đây nó để cho bạn nhận đấy cái đâu có đâu mà bán ơi có điện công kim giọng không cho em ờ, ba cái không trường đây ba hông trường không nào tôi mới mua thêm lâm hết điểm nào không đủ điểm không đủ điểm anh ừ tương dương nam nha ok tương dương nam giờ tiếp tục anh ờ, giao dịch xong này ờ, khả tính lương là anh em vịnh uh, con thiếu lâm nữa nè vô nguyên liệu anh thiếu lâm đây tôi cái nhạn 10 kim này còn đúng rồi kiếm dành cuốn xe đồng bang nữa nè Rồi. Rồi thị tinh này anh em, thị tinh uh, 200 200 xu, ai lái lên anh em ơi. 200 xu. Dạ à, có hai viên, có hai viên. 201 x 2. Có hai viên anh em ơi, hai viên nha. Nay tính ờ, luôn. Ở dạ, ờ, đi đi Khải ơi. Phải được rồi chứ. Nè nè nè. Cái này cái này cái này rồi Lâm Thiên Nhận trải nghiệm này Đồ nào ban xài được thì cứ mua đúng giá thôi Hoặc là muốn giá hơn thì tùy thôi Trải nghiệm đồ của mình cần thì mình lấy Thị tinh Thứ hai phút viên đại 4 à, tỷ tinh em cho à, lên hết Phần 8 hết Ngon Má ba bình vô là quốc được hết á Một rương Một rương một khí sáu dòng này em Tiếp tục rương một khí sáu dòng này em ơi Rương Trang bị Rồi tới tới khả chốt mình danh sách á một sơn hà hai cái ba rồi 10 kim này ok này ôi như lại như lại như lại quên đưa tiền 23 quên đưa tiền quên đưa tiền hai viên nha cái này trong bot đại cái hai viên thôi trong bot này của bang à, quên trong bot này mình thả cái hai viên thôi rồi để cho làm cái nhạc thử khui rương này với anh em anh em không tí nha rồi, lớn Nhạc đi khu đi hai trăm ba cho Nghĩa của Lũ hai hai trăm ba trăm ba Nghĩa của Lũ nè em ơi ba hai viên Nghĩa của Lũ Rồi, giao dịch Nghĩa ơi Mở ra cái gì đây Dịch Nghĩa ơi Tiếp tục, tiếp tục anh em ơi Tại tiền cân này anh em ơi ba cũng tại tiền cân một quả long thịt ghẻ lắm và lắm một thịt nữa không đủ ờ, rồi đủ rồi đủ rồi ok một rương vũ khí này một rương như bình thường này một sân hàng cái bang anh phong ca lấy sân hàng cái bang luôn anh ơi quên nhớ lục thị tân mà không chịu đấu ta chốc nghĩa này chốc nghĩa này thì kênh bao tiền một cuốn đấy tại vì kênh 150 anh ơi để đấy cho anh ba cuốn rồi giao dịch anh ơi vậy lấy 450 giùm em cái không có nhà đâu mà về lấy anh đang tổng kim cứ để đấy ok ok rồi này à, anh phong ca là cũng thiếu cái ban rồi đúng không không cần ra bán ai nha ừ em ép cái bao tay mình ạ à. phong ca cái ban này hai nghìn năm này ok à, lấy lên ba không rộ nè rồi nè sân hàng cái bàn của anh cây khai dự giùm nè một quả lông thịt bốn xu nè em ơi thịt mẹ à? là áo sương tinh áo sương tinh nữa đâu Ôi dồi, đồ sao chưa Ôi dồi, ngon dữ ta Trời ơi, phục hồi 50 <laughs> Ăn ngon vãi lên <laughs> Áo này tiền về Ngon rồi Rồi, áo đẹp, áo đẹp Mà, mắt luôn, mắt phục hồi Đẹp quá bộ này rẻ rồi, cho tâm thánh xài Giao dịch nè À, ngon. Em lấy áo anh bán anh anh bán đi em để em để lại cho anh không có đâu à gạo đẹp quá đẹp luôn, phục hồi 50 luôn em Tối này đúng hai rương phục hồi 50 cả hai đẹp quá, ba cấp luôn kìa. Ừ, ba cấp luôn, ba cấp ừ. hai cấp luôn ghê Mắt pin áo này xài nát server ngon. Anh Tâm Anh ơi. Tiếp tục cái gì nữa này bay. Anh Tâm Anh ơi. Ờ, thời gian làm chậm. Alo. Thời gian làm chậm là khoảng ờ, khoảng bao nhiêu ờ, phút riêng anh anh Dương nha. À quên bao nhiêu ờ, thì tên anh Dương nha. Vâng. Ờ em, em lên 12 kim bằng kim mở thôi. Được. Lấy luôn. Không. Một rương này. Rồi giờ dạ, lấy 12 kim luôn anh. Ngon dạ, băng. lại. bốn Áo ngon nha. Rương 10 kim. Chính là em mở đồ Má vô mổ nhờ má vô chén đi. 20 sâu. Bắt báo rương không ai lái ta bắt rương không ai lái ta khỏi khải lái nữa quá bốn sùng lái luôn hai cá luôn này còn phải rau bắt rương ai mua không mua khải lái luôn này nè ơi bốn sùng một rương bốn sùng ba ba sùng rương như lộn ba sùng rương ai lái không bắt vào rương nè ơi ừ đang ừ, ba chục viên rồi ngang bớt lên cho bọn ờ, giao dịch anh lấy lấy vào lấy một tập rồi ta viên bốn bốn viên à, từ à. làm tiếng nhạc giao dịch này làm tiếng nhạc này bốn xu giao dạ, dạ, dịch gì đấy hả vào làm một tật vào làm một tật à đây đây đây đây lấy xu lấy xu đại đây đây đây, đây. Anh Hải trả lại 600 600 xu nhá. Ok. Sớm xu à? Không có rồi, đã đi đổi à. Chính ra mình mở đồ rất ngon nhá. Rồi buổi chào bắt đầu nhà làm cái nhà máy em nha. Mình mở áo cái bao cũng ngon. Ờ, cái dây chuyền ờ, tín nhận cũng ngon rồi tí đội sâu đã lên nhà nhận ơi rồi cái đó khải lái này rồi tiếp tục này rương vũ khí này ơi hàng hiếm này nè ơi rương vũ khí trang bị vũ khí tím xấu dòng hai kim lên 100 xu lên em ơi rương vũ khí nhé em hai kim hai kim anh Dương ơi đưa đưa rồi. hết em hỏi nó à, cho em hỏi như cái cái phần chấp tám cái cái à, cái thời gian làm chậm ẩn một là chắc cũng nhiêu đấy qua hai game mốt bây giờ sớm sâu nè hai kim mốt cái bao tay mà còn chắc tám mà ờ có đâu một tận tám luôn anh ở nè rồi, tiếp tục này. Cấp 8 phòng thủ thì à, còn cấp 7 thôi. Rồi. Hai bát bộ rương khai mở này. À từ từ tí mở, mới mở chặt rương. Được. Hai kim mốt anh lúa Đồ dẫn mình lên phát hai kim năm mình lấy luôn cho rồi đợi chi hai kim năm hai kim năm Chốt cái tuôn này ra xong rồi anh Kim Nam anh em ơi sáu trăm rưỡi chuẩn bị một khối một trăm một tịch tăng kênh tại tinh bốn xu nè thủy tinh nè trăm một tịch bốn xu nè một họ đúng không rồi hai k sáu Rung một khối hai k sáu À đó anh em ơi Được Lên Vừa lúa làm gì vậy Đồ má ông ơi, chết tôi rồi Bốn gì tên hả? À, bốn gì tên hai bốn bánh đại, mà bảy Thôi, dịch lúa này, chốt lúa hai cây sáu nè Ủa? rương nó mất tiêu rồi lúa Đây, đây, đây, đây. Hai cây sáu rương vũ khí sáu dông Rồi Một rương trang bị tím 300 xu luôn ai mua anh em ơi Bam sâu Bam sâu em ơi à, Hỏi rồi hay Bùi ơi nhưng mà chưa Nó đang suy nghĩ Này còn phong ca này 2k5 này Trang bị 6 dòng anh em ơi Bam sâu Không ai mua trang bị 6 dòng nữa rồi Đó 150 sâu đó Không chắc 50 sâu Ờ, không, lên anh em ơi. Tiếc nhưng mà em ép em ép đỡ dạng như là em ép gọi đúng công thức mà nó xui. Bao nhiêu tiết kiệm đó anh em. Nó xui rồi. Vẫn xui mà. Nói chung thì cho 50 em ơi. Tiết kiệm cho anh anh anh, anh cô. Ừ, tối nay mới được hai em mới biết đẹp quá. Nó đẹp. Đêm kìa ngon. Trời trời ơi là trời. Ngon. Lúa đẹp tai quá. Ồ lúa là lúa. Ồ ra đào kim ngon. Này mười mấy kim đau ép hết rồi có tốn 15 kim mà là mười mấy kim em Rồi Nhưng phẩm cao quá cái phôi này phôi có 20 thôi trời phôi 20 sách hết gì má lành nhà má lành nhà má lành xe đó rút thử giờ mới giờ mới đi mua phôi 40 này anh anh phong ca giao dịch về giao dịch luôn anh phong ca ngủ rồi Giao dịch luôn không anh? Ok Rồi, để em cho anh mượn hai 2 em rồi phát lương em Đồ của trang bị không ai lái chứ mình tự lái luôn cho nó nhanh quá Bam su em ơi Quên 150 xu lộn 150 xu em ơi Trang bị thường em ơi <laughs> Đúng lấy ép cái đầu kiền nhà thi mà luôn Ôi, đau kìm mở lâu lắm mình có một đau kìm bây giờ luôn rồi à, đầu quanh sáu giờ nhiều rồi ừ. mấy phần chốt bốn này tin rồi xong công kim rồi chốt lương rồi em ơi nói vô rồi nói vô à. Ê, lộn lộn cục lộn cục bỏ áo nem động cho em đó rồi được hai cái áo ngon này mời ban mình mới được hai áo khác đẹp đó một áo cho anh cuốn một áo cho tâm thánh lên ờ, ờ, cái nhà cũng đỡ cho tâm thánh rồi anh em xem cho một like đăng ký kênh nha anh em ơi đăng ký kênh ủng hộ nha ban mình có mở cái gì nữa cho anh em xem